ăn gì trời ăn đi người lớn ăn cá ăn nít mà ở luôn nha quá ăn quá phải uống quá kẹo ghê ha tưởng đâu không kẹo ăn được chưa dầm mông á đây đặc sản ha đặc sản ở đâu miền Tây của ờ, mình đó nha mọi người tưởng đâu phải một nó nó cha nó nó nó nó cha cái gì thấy cậu dọc nha đấy rồi ừ. lắm đấy da luôn đáng cho luôn qua nó làm cho mẹ ăn ly ta cho nó uống ở ta có ly đây sao nó cho mẹ ăn ly cha là sao còn ghét ghét hay sao cha nó ăn trong bếp rồi hồng trong bếp rồi đây là lành nhạc sống nha có gì liên hệ nó <laughs> ăn rẻ cha có ai kêu nhạc sống kêu nó cho con trăm ngàn à, rẻ ghê trăm ngàn tiếng kêu nó hết đi ghê dạo ăn ghê à. ừ. gái ăn vô đi cưng tối nay toàn tính ăn gì sao giảm cân được ăn đi vô chồng đi con vì ai quan giảm cân hết chơi ăn còn thấy thương đó mọi người ơi nào quan trao vậy quan nước được không trao điểm thơm thì nó thấy không ừ. chở trừ bây giờ chừa trong quay comment còn cái miệt luôn xương đây nè đầu nè ừ. miền tây của mình là mọi người đây đây nè à miền tây nhé mày Ừ, ngon Rồi cháo ngay đây. Mọi người ơi, mình ăn no rồi. Mọi người dốc phải lâu. Mọi người nhá. Này biết chơi. Bye Mọi người nhá gì vậy? Ông quay tới luôn, cũng gan như hoài. Hình tụi tao quay như được. Ông cho con. Ừ. Ông ra nhìn nhiều. Ờ. ờ, thôi được rồi. Bye ừ. bye đi. Bye mọi người. Thằng mẹ nó ôi gì một like lại chào ai anh chào em sinh nhật con nè Đấy. hello mọi người nó ăn sinh nhật mình nha mọi người mời mọi người cùng ăn nha kìa mày đứa con ngồi đứa nhỏ nữa thằng em đó rồi cậu cùi vừa ăn ăn mình mấy con ạ, vừa ăn có cây bến giác mình đèn mà giác mình bị giác mà không được ừ. quá cái hứa mẹ cũng thằng vừa quay lại quay hàng quá rồi thằng ngó chuyện tùm lum nó đụng hứa mẹ bánh kem quá dữ không không con có dính kem nha dạ, không ăn luôn đi con có dính nha <laughs> Con có với nghiện á. Tự nhiên cái gì cay. Quá đẹp. Cay. Vô mấy ngọt không? Vô mẹ rồi. Ủa? Hai hả? Đứa hai cá. Thấy không? Ừ. Không ngọt không? Có mà. Đứa hai cá ta. Có mà. Còn đâu nữa? Hết rồi. Mày.

ngon không ăn thì vô nhà mình ăn lẹ đi ngon mời đi ừ. có mì ừ. mở ra đi, mở giùm em ơi Chụp đâu ông cố Mình ăn một chút bảy con bà bảy Hai đứa, mấy bạn Ngon quá Con phải vậy thôi đâu Ngay ngày được Bà đang ngồi ghét con Đây Lấy tô Đi đây nào rồi con chào lôi đó chứ Lấy tô vậy đó mới được Để nào lấy tô uống con nha Ờ, đưa để ngồi nè con, để ngồi luôn Con đi làm gì